Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh suy yếu đới gió đông nam ẩm cũng không còn hoạt động mạnh, miền Bắc chỉ còn chịu duy nhất tác động của vùng hội tụ gió ở khu vực Tượng Lào, nên khu vực Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai là những tỉnh còn có mưa vừa, có nơi mưa to và rông mạnh trong đêm qua và sáng nay. Đến chiều mai mưa giảm nhưng trời vẫn còn nhiều mây, vì thế nền nhiệt tại miền Bắc trong hôm nay vẫn ở ngưỡng thấp chỉ từ 26 cho đến 29 độ, có nơi cao hơn. Sang ngày 15 và 16 tháng 5, vùng hội tụ gió cũng suy yếu, Bắc Bộ trở lại trạng thái ít mưa trời nắng, có nơi nắng nóng. Ba ngày tiếp theo, khu vực phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gai gắt, vùng đồng bằng và trung du nắng nóng cục bộ, Ở miền Trung, gió Đông Nam đã suy yếu, những cơn mưa rông ở miền Trung cũng giảm nhanh. Sau hôm nay trời tạnh giáo, nhiều nơi có nắng trở lại. Vì thế nhiệt độ trong ngày ở miền Trung đồng loạt tăng lên, cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ dao động từ 29 đến 32 độ. Đối với các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động từ 32 đến 34 độ. Dự báo trong những ngày tới, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông. Vì thế khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt ở phía Nam, gió mùa Tây Nam suy yếu mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ giảm nhanh. Hôm nay cả hai khu vực trời tạnh giáo, nắng sớm, với nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên tăng lên ngưỡng từ 33 đến 35 độ, trời nóng cục bộ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ thì hầu khắp các tỉnh miền Đông sẽ xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao 35-36 độ. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ ngưỡng nhiệt từ 33 cho đến 35 độ, trời nóng cục bộ. Dự báo từ ngày 18 tháng 5 khi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn thì mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có xu hướng gia tăng trở lại, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.